hạng nhất Anh nha anh em hạng nhất Anh thì anh em chơi giải trí kiếm thêm mới vốn để anh em vào cái trận chung kết của World Cup mà ờ, giữa Pháp và Argentina nha anh em thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em đó là cái trận Luton gặp Miwot nha anh em diễn ra vào lúc 18 giờ 30 ngày 18 tháng 12 thì ờ, trận chung kết của World Cup thì nó sẽ diễn ra vào 22 giờ ngày 18 nha anh em còn cái trận này nó sẽ đá vào lúc 18 ờ, giờ 30 là tầm 6 giờ rưỡi thì bởi vậy mình sẽ lên mình nhận định sớm cái trận này cho tất cả anh em để anh em có những cái mã kèo chơi để anh em kiếm chút ít vốn để anh em vào World Cup nha thì hiện tại anh em thấy đây là cái bảng xếp hạng của giải hạng nhất Anh thì anh em cũng biết thằng Mỹ Quốc đang có à, ờ, 7 đang đứng ở vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng và có 33 điểm sau 23 vòng đấu thì hiện tại mới chỉ có cái vòng thứ 22 thôi là thằng Mi này nó đang đi trước người ta một vòng và nó đang có đứng vị trí thứ 7 ờ, trên bảng xếp hạng còn trong khi đó Luton Luton đang đứng vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng và có 30 điểm sau 22 vòng đấu thì tỷ số ờ, bàn thắng là đang không nha anh em đang không và không âm không dương còn trong cái thành tích mà gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên phía ờ, Luton đang có cái thành tích uh, 10 trận gần nhất thì Luton nó chỉ mới thua 3 trận à anh em thắng 3 trận và hòa tới 6 trận à, thì quả tới 4 trận lần anh em thì cái thành tích của thằng Luton này cũng đang rất là ổn định nha anh em thì cái tại cái trận này mà cái trận gần nhất của Luton để thua 2-1 là do Luton bị thẻ đỏ còn bên phía Miwet thì anh em cũng thấy thằng Miwet là thắng được uh, à, 4 trận và để hòa 4 trận để thua hai trận thì à, cái phong độ hai này cũng đang ngang tài ngang sức với nhau anh em thì trận trước Miwet để thua trước Sunderland với tỷ số 3-0 thì anh em trận đó mình cũng có nhận định cho tất cả anh em rồi thì anh em nào đã xem trận đó mình cho anh em nằm ma kèo Sunderland thì anh em đã xem những video mà trước mình nhận định hạng nhất Anh của Sunderland cho tất cả anh em rồi thì anh em cũng đã biết được cái mã kèo này rồi còn trong cái lịch sử đối đầu thì anh em cũng thấy cái lần đối đầu gần nhất của thằng Luton và thằng Miwet là cái tỷ số hai điều nhưng nghiêng về cho hai đội nha anh em cái đó là cái trận đấu gần nhất còn trước đó nữa là Luton thắng với ờ, Millwall với tỷ số là 2-0 trên sân nhà của ờ, Millwall luôn anh em. Thì cho anh em xem cái trận đấu gần nhất của thằng Luton và Millwall có tỷ số là hai đều. Thì anh em thấy đây, đây là cái tỷ số gần nhất cái ờ, nhà anh em. Thì hiệp 1 thì hiệp 1 là phút 25 thì bên phía uh, Miwet vô bàn thắng đầu tiên và phút 33 là các uh, cầu thủ Luton nó gửi là một đều rồi nè qua hiệp 2 thì những phút bù giờ gần cuối hiệp 2 rồi nó mới gỡ là lên tỷ số là hai đều thì đó anh em cũng thấy những cái trận đấu gần nhất rồi còn cái góc thì anh em thấy cũng chín quả góc thì trận này tài xỉu góc dữ lắm từng 8 quả rưỡi thì anh em có thể vào cái mã kèo tài góc thì những cái trận này anh em vào kèo tài góc thì tỷ lệ anh em húp nó chắc ăn nó sẽ cao hơn bởi vậy mình khuyên anh em nên anh em nằm những mã kèo gốc anh em đang chơi ngoài anh em đâu có thể chơi được những mã kèo gốc đâu đúng không thì hiện tại mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em thì nó chưa có cái đội hình dự kiến nha anh em thì còn tỷ lệ kèo á mà nhà cái đưa ra là hiện tại anh em cũng thấy thằng Luton đang chấp 0,25 thì cái mã kèo này anh em nên nằm thằng Luton cho mình anh em nằm mã kèo trên đội chủ nhà Luton chấp 0,25 và tài xỉu 2,25 thì cái trận này tài xỉu thì anh em có thể vào rung bầu rung hợp lý hơn nha còn cái kèo góc kèo thẻ thì cái kèo góc á cho anh em nằm mã tài gốc thì còn tới giờ gần tới giờ ra sân thì nó có cái kèo góc thì mình sẽ cập nhật trong nhóm cho tất cả anh em để vào chơi cái mã kèo tài gốc này thì tại sao mình cho anh em nằm Luton thì anh em cũng thấy thằng Luton đang đứng ở vị trí thứ 13 và có 30 điểm thì trận này Luton đang gặp Millwall thì trong lịch sử Luton đã thắng Millwall mấy lần rồi anh em thấy nếu mà trận này Luton thắng Millwall Luton sẽ vươn lên cái vị trí 33 điểm thì Luton sẽ vươn lên cái vị trí thứ 7 của thằng Millwall này thì đó anh em cũng biết cái trận này Luton đang được lợi thế cái sân nhà và lợi thế được cái kèo trên nữa anh em thì trận này anh em cứ nằm mã kèo Luton chấp 0,25 cho mình còn kèo tài xỉu thì anh em chờ vào đánh rung thì anh em nào đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò không thể nằm được những mã kèo rung và kèo tài xỉu ờ, kèo nóng á, thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo cho mình là 0963 73 46 hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm đăng ký một cái trang để anh em chơi được những mã kèo nóng và mình đẩy kèo trực tiếp cho tất cả anh em luôn những mã kèo nóng mã rung gốc rung tài rung góc nè rung thẻ nè hoặc là kèo rung trận nè thì đó là những cái mã kèo mà rất là nhiều anh em đã húp trong những ngày gần đây trong tất cả các giải các trận luôn rồi anh em thì bảo vậy mình khuyên anh em nên đăng ký một cái trang để mình đưa tất cả anh em à, vào chơi nha thì mình đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em cái trận Luton và Mibus thì anh em nào xem thấy hay để lại cho mình một bình luận và để lại cho mình một lượt like và một đăng, đăng ký kênh để cho mình đạt cái mục tiêu 5.000 người đăng ký kênh nha anh em. Thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Tạm biệt anh em.